Mọi người ơi, mọi người ơi, hello team ơi Trời, em vừa phát minh cái này hay cực kỳ luôn á Mọi người ơi, qua đây chơi nè, mọi người ơi ui Ủa, cái Ủa, gì à, cái gì à Ủa, cái gì à Cái gì mà ồn ào quá vậy Ủa, gì vậy Simmy Wow Xếp hàng vô, từ từ xếp hàng vô mới nói Trời à, ơi hả, cái gì vậy Ồ, cái này là cái gì vậy Xin tự giới thiệu Tôi đã sáng, sáng chế ra một gọi là cánh cổng dịch chuyện tới nhà tù simi nè Chan chan chan chan Hả? Cái gì cơ? Nhà tù simi nè Ồ, ghê vậy, ghê vậy Ơi mọi người ơi Chính tính tính ra là từ trước giờ á Em thấy là trong làng Hero Team có mỗi một mình Simi à Chứ làm gì xuất hiện Simi Janare đâu Mà sao tự nhiên Simi lại có thể chế tạo được cánh cổng này Trời ơi, nói vậy mà không tin à. Nói chung là bây giờ ông chỉ cần bước qua cánh cổng thôi Ông sẽ tới một thế giới cực kỳ kinh dị luôn Như Shibuya ra luôn á Ủa thiệt hả, thiệt hả Ủa ừ. ghê vậy, ghê vậy dạ. Ok ok, bà, bà, bà để tôi xíu nha Ôi anh em ơi, tính ra đó là mấy mấy tập trước anh em là mình đã chế tạo ra được nhà tù kim cương nè, nhà tù Granny, nhà tù Hello Kitty màu hồng, rất là nhiều nhà tù luôn. Và hôm nay Simi bảo với mình là Simi vừa mới chế tạo ra được một cái cánh cổng đi đến nhà tù Simi Janare anh em ơi. Wow, nghe cái bộ hấp dẫn ta. Ui sẵn là bây giờ mình sẽ quay thử cái nhà tù này cho anh em xem nha Không biết cái nhà tù này nó có gì đây ta Sẵn cái dịp này mình sẽ thử quay lại cái nhà tù này cho anh em xem Để anh em biết được rằng là nhà tù Simi Janare có gì nha ờ, Ok hấp dẫn hấp dẫn Ok ok, ơi xem ơi, vậy là bây giờ mình chỉ cần gọi là bước vô cánh cổng này là chúng ta sẽ đi đến được à, gọi là cái nhà tù Simi Janare đúng không? Thiệt Đúng hả? rồi Wow Ok ok Bây giờ nè Chúng ta sẽ thử gọi là đi vào trong đó thử nha Bây giờ à, người lớn tuổi nhất là người là người già đó Cho nên là cho cho cho chết trước đi Ok anh dịch vô anh dịch anh anh vô trước đi <laughs> Ok Ok Ê, anh anh anh anh kỳ trọng trách nhiệm vụ này ba hai một vô cái gì trời <laughs> cái gì ủa mà sao ủa à, đúng rồi ha anh dịch vừa bước vô cánh cổng cái là anh gia đang xuất hiện luôn mấy bạn ơi trời ok ủa khoan nào ơ ờ, khoan sim ơi có khi nào cái này là là điểm không mình vừa bước vô cái là mấy anh gia mấy anh gia mấy anh gia da đen sẽ khiên hờ bọn mình luôn không hả có khi nào vậy không điểm nhưng mà thôi đi vô thôi thôi ok bây giờ mọi người vào đi sim vào vào đi sim vào đi ok, okay. rồi cam mui okay. rồi mọi người vào hết rồi đúng không ok thôi em về nha em không vào đâu à giận rồi giận rồi giận rồi vô nè vô nè rồi rung quá rung quá qua qua là voi bên này có gì nè ok ok em qua liền qua liền ừ, một hai ba Hey à, ok bạn ơi, wow wow wow wow, chúng ta đã đi đến được cái nhà tù của Simi Yanare rồi nè Wow wow, trời cái nhà tù gì đâu mà nó, nó màu đỏ, nó màu đỏ tươi trời, nhìn y hệt như là máu luôn á, ghê quá à. Ôi Simi ơi, Simi ơi, lại lại tôi hỏi nghe này coi ủa bộ simi janare là nó có màu màu đỏ với màu đen hả hay sao mà cái nhà tù nó màu đỏ không vậy Ờ đúng rồi cái nhân vật ờ, simi Shimiyare mới á là màu đạo mới là chính là màu đen với màu đỏ. Đó. Wow, vậy luôn hả? Ôi, hàng à. gì ờ. Shimiyare có màu đen với màu đỏ cho nên là cái nhà tù nó có màu đen với màu đỏ nữa bạn ơi. Ôi cái màu đỏ nhìn y hệt như là máu vậy á, ghê quá. Ok để mình xem coi. Ủa chỗ này là gì ta? Tại sao chỗ này nó lại có một cái đóng thùng ở đây vậy? Ui, Tao hình như chạy chèn cái thùng vô cửa sao vô? ơi hình như chỗ này là cửa này dịch ơi à đúng rồi đúng rồi bây giờ mình, mình... rồi trời ơi nhưng mà bây giờ cái chỗ này thùng không à làm sao mình qua được à, làm cách nào để qua được ta để xem coi ui ơi bên đây đã có cái rương nè để mình đem em xem thử trong đây có gì wow găng tay trọng lực À em hiểu rồi dịch ơi Em hiểu rồi em hiểu rồi Cái găng tay này nó sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta gọi là đem những cái thùng này đi ra ngoài nè Anh coi em nè coi em nè Chiu Đó rồi. Rồi em khinh từ cái thùng này nè Rồi cái thùng tiếp theo nè Khinh ra từng cái từng cái nè Đó khinh ra khinh ra Ôi này nè thấy không Nó lộ cái cửa ra nè Chọi ra nè Đó khinh cái thùng lên Chọi ra ngoài nè Khinh cái thùng lên Chọi ra ngoài Trời Mấy cái thùng này ha Nó nặng lắm luôn á Mình mà không có được cái găng tay này là mình không thể nào mình khinh ra ngoài được đâu Ok Trời ra nè Nhưng mà Phong ơi đợi, từ từ thôi từ từ thôi Phong ơi nhớ đâu đập mặt chúng mặt Sam mà Sim thì sao trời Trời Tình ơi nãy giờ thấy Sao mà chơi trò né thùng mới phát hả Yên tâm đi yên tâm đi cái thùng này trúng vô là không có chết đâu Cùng lắm là vô bệnh viện mấy ờ, mấy ngày thôi cái gì đâu Trời nè Trời nè Trời nè này thì ai trưởng tim mà ăn hiếp người khác nè trưởng tim mà ăn hiếp người khác nè ok thôi được rồi giỡn thôi anh à, ơi tụi mình đang xem lại mối quan hệ nè anh ơi tụi mình đang xem lại anh <laughs> okay. ơi rồi Nè nè nè, dạ. cửa nè, cửa nè, chúng ta mở ra được rồi nè Bây giờ đem xem coi ở đây nó có chìa khóa không À bên đây có cái rương nè À trong cái rương này có kim cương nè Ok hợp lý hợp lý Chúng ta hãy Ủa? bỏ kim cương vào đây Và chúng ta sẽ chế được cái cần gạt Đó ba cục kim cương sẽ được một cái cần gạt các bạn ơi Rồi ok Giờ vào đây nè Gắn cần gạt vào và Mở cửa e ra luôn hả Gì anh? Đúng nhà rồi. Nó chơi IQ luôn nha là mình phải chế tạo với ra ông nào mà không biết đi chế tạo là lấy được cục kim cương ở đấy luôn. Đúng rồi, cái này là nhà tù Simi Yanare là cực kỳ gọi là kinh khủng luôn á. Sam ơi qua đây Sam, qua đây Sam, à. qua đây nhanh lên. Qua đây. Rồi ok, rồi chúng ta lưu điểm hồi sinh nào. Lưu điểm hồi sinh nè. Rồi để xem coi tiếp theo là cái gì đây. Ồ, ở đây chính là một cái gọi là một cái kho rương các bạn ơi, trong đây nhiều rương quá nè. Ồ, oh, À em hiểu rồi Nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ kiếm ở trong những cái rương này nè Cái rương nào mà nó có được kim cương á Là chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta ghép nó thành một cái gọi là chìa khóa Để chúng ta giật giật giật ngục quá dịch Ok hiểu rồi hiểu rồi May hôm nay em quay clip anh nữa Em mà đủ mỗi bà con vui quay hai người là bà con vui lùm mà không mới được Đúng rồi con vui lùm tịch là con vui không có nhảy lên nổi đâu <laughs> Ok ok Để em xem coi rồi mọi người ơi, mọi người mà tìm thấy được à, gọi là kim cương thì mọi người nhớ la lên kêu à. kêu em qua nha. Đây đây đây Xong rồi Hả? Đâu đâu đâu Simi đâu? Đây đây đây đây đây đây Bên đây có hả? ở đây có hả? Đâu? Ồ, nè có kim cương rồi nè Ok, một viên rồi nè Rồi tiếp theo ở đâu nữa ta? Vậy đây anh coi cho nó có không? Nè, anh đâu? Để đi trên đây anh coi nè Ở đâu mui Bên đây hả? Nãy vừa em vừa vượt qua cái hòm này luôn á. Wow, bên đây có thêm một cục nữa, là hai cục rồi nè, còn thêm một cục nữa. Đây, đây, đây, đây. Bên nào, bên nào? Bên đây hả? Ở giữa. Ở, trong á. À đây có thêm cục nữa nè Rồi ba cục Ok đủ luôn rồi đủ luôn rồi Ok Rồi để vào đây nè Sau đó chế thành cần gạt Quá đơn giản Rồi ok mọi người ơi Chúng ta cùng nhau qua map tiếp theo nào Rồi gắn cần gạt đây nè Mở cửa ra Ôi Ôi cái gì dạ. Ủa có gì Ui chạy chạy chạy dạ, chạy chạy chạy chạy ra ngoài chạy chạy ra dạ, ngoài nhanh lên Dịch ơi chạy ra ngoài Đừng cho biết ra đừng bấm tôi đừng cho biết ra Trời trời mở cửa ra trên nơi dưới không chết chứ Adu adu adu adu adu adu chạy ra ngoài chạy ra ngoài Trời ơi trời ơi Trời ơi mọi người nhìn lên mọi người nhìn kìa hả gì sao cái đầu gì đâu anh sao cái đầu dịch tao đùng vậy <laughs> ai biết ôi nhìn ghê quá à Trời ơi bạn ơi bạn coi nè Ở bên đây là những cái con quái vật Là những cái con mắt siêu to khổng lồ biết bay bạn ơi Nhìn ghê thật sự Ôi trời ơi, ghê quá ghê quá Ok để coi có gì để tiêu diệt nó không ta U trong đây nó có kiếm nè bạn ơi Ok hợp lý hợp lý Mọi người ơi mọi người ơi trong đây trong đây có kiếm nè Qua qua đây lụm lụm kiếm đi rồi mình qua mình tiêu diệt cái con mắt đó Cả mui qua đây nhanh lên Trời ơi đây, đây, đây, đây. Rồi qua đây lụm lụm kiếm đi, mọi người lụm lụm kiếm đi rồi chúng ta cùng nhau qua tiêu diệt nó nào. Không đàn em thằng nào một mình tao chấp hết. Trời cái gì dịch? Trời bọn nó giết dịch chết vợ chứ đâu một mình tao chấp hết. Mấy con này khỏe lắm á. Chấp hết. Rồi xong. Ok rồi, à. đánh đó. Ui ui, bên đây. Rồi. Ok mọi người ơi, tiêu diệt nó thôi, tiêu diệt nó thôi. Mấy con mắt siêu to khổng lồ biết bay nè. Trời mày mày hả mày? Ok chết rồi nè mọi người cẩn thận nha mấy con này nó mà chích vô cái là cái đầu to đùng luôn á trời mình mới nói xong bà ca mui với là anh dịch bị bị chích cái đầu to to đùng luôn <laughs> trời ơi ok rồi à, trời ơi chết dịch luôn rồi trời mấy con quái vật này kinh khủng vậy trời ơi ok để em phụ nha em phụ mọi người em giết nó nè mày hả mày mày mày trời ơi chưa gì mà thấy là có anh có anh dịch là bị giết chết rồi đó ok mày á mày hả con mắt biết bay đâu rồi còn con nào không ui con này mày dám quýnh sammy hả mày mày e, e, mày mày dám quấn Sammy mày mày hả mày ok rồi bên đây nữa nè mày hả mày rồi chết rồi chết rồi còn con nào không mọi người ủa sao tự nhiên ở chỗ này mình chỉ có được hai viên kim cương vậy ta kiếm từ nãy giờ mà không có thêm một viên nữa để xem coi ở đâu ta ui bên đây nó có cái tổ ong nè mọi người à em hiểu rồi em hiểu rồi chắc là chúng ta phải đập cái tổ ong này ra hình như có một con nó trốn trong đây thì phải ok để em để em đập nó ra cho cái tổ ong này tổ ong chạy mọi người ok để em bụp nè đó ui Trời ơi nó xuất hiện rồi nè Trời trời trời ba con luôn Trời ơi mấy bạn coi nó bay kìa nhìn ghê quá Trời ơi quýnh á Mày mày hả mày à, Rơi nè rơi nè Thôi được rồi Rồi ok kiếm được đủ ba viên kim cương rồi nè Lít vào đây sau đó chế ra cần gạt thôi Ôi trời ơi mệt ghê luôn á Rồi gắn vào đây nè Rồi mở cửa ra ok Tiếp theo là gì vậy ta Wow, lại là một cái hồ siêu to khổng lồ. Trời ơi, sao cái hồ này mình thấy nó có màu đỏ đó bạn ơi, cái hồ nước mà mình thấy nó cũng cũng có một màu màu đỏ nè, nhìn ghê quá vậy. Ơi Simi ơi, Simi, bộ bộ bộ simi janare là thích thích máu lắm hả hay sao mà chỗ này mình thấy nguyên có hồ một màu đỏ máu không nè ghê quá vậy Ừ, đúng rồi Simiyara rất thích uống máu người khác mà ui gớm quá vậy trời Ê, ghê quá ghê quá còn mà khoan trong đây có gì để mình xem coi wow lại là bào tử đêm với lại là thuốc thở dưới nước nè bạn ok ok lụm hết lụm hết Wow, ủa mà cái này để làm gì ta? Đừng có nói là cái này cũng giống như cái map trước nha Là chúng ta phải lặn xuống dưới đây rồi chúng ta đi đi kiếm mấy cái viên kim cương chúng ta mở cửa nha Ồ oh ok Đúng rồi. hiểu rồi. rồi mình là đàn ông nè phải xuống trước nè đó ok xin xuống xin xuống đi <laughs> trời ơi Dịch này anh kêu anh là đàn ông mà anh anh quăng anh quăng simi xuống kìa vậy. Ok. Anh nói lộn, đàn ông là phải đầy phụ nước xuống trước. Rồi bây giờ mình tới mình nè. <laughs> Tạo thao rồi chứ. Ok, nhảy xuống dưới nè. Nhớ uống thuốc thở dưới nước cho nha mọi người. Rồi. À, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ chui xuống đây và sau đó là chúng ta Chết mau ơi. Cái gì anh? anh uống tốt trời ơi anh nuốt luôn cái chai rồi <coughs> trời nghe <laughs> à, sao anh nuốt luôn cái chai vậy tào lao vậy ok rồi mọi người chưa xuống đây mọi người kiếm kiếm à, cần gạt nào ủa khoan khoan ở, ở, ở, ở đây nó có cái hố nè hình như chỗ này là có nè đúng không ờ đúng rồi nè đúng rồi nè à ok ok một viên kim cương rồi nè mọi người ơi mọi người thấy cái hố thì kêu em nha để em bơi qua nha ok rồi để mình bơi lên lại nè rồi ok lên này nè Ê trời ơi cái chỗ này nó nó bơi lên lâu ghê luôn mọi người Ê anh em ơi có ai thấy được à, cái chỗ nào mà nó có cái cái hố không Kêu kêu tôi để tôi lại tôi lấy kim cương nè Tôi tìm tôi tìm đó, được một viên rồi nè dưới nè ngay dưới nè ngay dưới đây nè Bên nào bên nào Ủa bên dưới đây hả Đó đó mét tao vịt xuống trước rồi Ủa đây à Ủa có không à. Dịch dịch nhìn coi bên dưới nó có có có, có cái rương không Có có cái rương nè Có có kim cương trong đó không Có cục kim cương nè Lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy nhanh lên lên lên nhanh nhanh nhanh không nhanh được trời ơi bơi gì nước mày bắt tao nhanh sao tao đi trời ơi đúng là dịch nè ủa nè khoan đó ok rồi theo một viên là ủa tính ra là con con con dịch là bơi dưới dưới nước là nó phải bơi nhanh chứ ta sao mà nó lại trời ơi nhưng mà nhắc đi nhắc lại rồi con dịch trong tim là con dịch duy nhất không biết bơi Trời ơi, con con con con Mr. Dịch trong Hero là không biết bơi à. Ok ok. Đây, lại thêm một viên kim cương nữa nè, có nghĩa là ba viên kim cương. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, cái con map này dễ ẹt. Trời ơi, có khó gì đâu trời. Hóa ra là cái con map gọi là nhà tù Simi Janare nó cũng y hệt như là cái con map ờ, nhà nhà nhà tù kim cương các bạn ơi cũng không khác mấy nha ok ok rồi thôi mọi người ơi em kiếm được đủ ba viên kim cương rồi nè bây giờ chúng ta cùng nhau bơi lên chúng ta chế tạo đồ chúng ta qua bên uh, gọi là cái uh, cái ngục khác coi rồi ok, bây giờ bấm vào đây nè Sau chúng ta sẽ chế tạo chúng ta cần gạt nữa bạn ơi Ok, có cần gạt rồi nè Đó, rồi, có cần gạt rồi Bây giờ gắn vào đây và mở cửa ra thôi Rồi, qua bên ải tiếp theo Ui, trời, cái gì đây Ải, ải tiếp theo là gì vậy Ui, khoan, khoan, giật hết cả mình Ui, bên đây có con gì vậy Ô con dango nữa bạn Wow bên đây có mấy con dango nè Ô còn cái chỗ này là gì đây À chỗ này chắc là chúng ta sẽ bắt cua qua nè mọi người Coi em nè à, ơi trời, Rồi mới nói coi em này sao té luôn <laughs> Rồi phải rồi Trời ơi là trời cái chỗ này lại là thêm một cái hố lava nữa bạn ơi Trời ơi cái hố lava cực kỳ sâu luôn nha Té xuống dưới là coi như là chết luôn á Khoan mình phải lưu điểm hồi sinh đã Lưu điểm hồi sinh nè Ô hình như chỗ này là không phải là để để bắt cua đâu bạn ơi Bởi vì bên đây từ đây qua bên kia nó xa lắm Để mình nhảy thử nha Mình nhảy thử cho bạn coi nè Hây Ôi, eo, rồi xong không chơi không tới bạn ơi Trời rồi xong chết queo luôn Không tới bạn ơi Ồ cái chỗ này là không qua được làm mẫu là phong như là ôi ôi cha trời làm <laughs> mẫu cái kiểu gì mà té luôn vậy anh tào lao thiệt chứ ô khoan À em hiểu rồi Ở chỗ này có mấy con dango nè Hình như là chúng ta vẫn sẽ sử dụng con dango để nhảy qua hay sao á Em nhớ rồi nhớ rồi Ok bây giờ hãy xem em nè Em sẽ sử dụng dango em nhảy qua cho mọi người xem nha Coi nè coi nè Cái gì chứ cái này Ủa, là nghề vậy? của em rồi Được chứ Trời ơi cái gì chứ cái này là nghề của em mà xem nè nhảy nhảy tưng tưng tưng lên chỗ này nhảy nhảy cao lên xíu nè đó rồi nhảy qua đây đó một cái nè ok tiếp nha cái thứ hai nè ơi cái thứ hai nè dạ. qua nè đó ok cái thứ ba nè qua nè đó ghê chưa vỗ tay vỗ dạ. tay liền vỗ tay liền trời ghê không ghê không <laughs> ok rồi cái tiếp theo nè ơi, ơi cái cuối cùng nè có em nè thể hiện đi, yeah dạ. ồ oh, ghê chưa ok rồi qua qua ô ô ô cây cây rồi qua được rồi trời ơi xém té mày ơi ờ à? thấy không em qua được tới nơi nè bây giờ mọi người hãy nhảy qua đi đó em làm mẫu rồi đó chỉ làm mẫu một lần thôi nha qua đi qua đi qua đi cà mui cố lên cà mui ok ok sao nó không lên ở à, đấy nó cố lên trời cố lên cố lên dịch ơi cố lên cố lên anh cố lên dịch ơi cố lên dịch ơi chút xíu em nó nó còn phê hơn cả chơi cái chơi thuyền lắc ở trong cái khu du lịch đầm sen hôm bữa mình đọc like luôn trời ơi ôi ôi cái chừng té nha anh trời té cái là chết nha anh à. ôi cố lên còn một cái thôi còn một cái thôi còn một cái thôi cố lên cố lên dịch rồi quá rồi quá rồi cố lên cố lên cố lên còn có chút xíu nữa ok rồi dịch qua tới nơi nè rồi để xem ca mui coi ca mui cố lên ca mui nhảy qua trời ơi cố lên ơi à, đó rồi qua được rồi nè rồi thêm cái nữa nghĩ qua cái nhẹ là qua rồi rồi ok ok rồi để em xem coi ơi ừ. ơi chết Bây giờ ở bên kia chỉ còn có một con Dango thôi Mà có đến tận hai người lận Là Simmy với lại Sammy Thì làm sao mà hai người nhảy nhảy qua được đây ta uhm, Làm cách nào đây nhờ Chẳng lẽ giờ mình quăng một con Dango qua Nhưng mà quăng không được Giờ sao thầy Ok ở góc chơi này có cái rương rồi Để xem cái rương có gì không nha u Trong cái rương này có cái máy móc Với lại gì đây à, cần gạt nè ấy ấy mình thấy cần gạt này nè với lại này là gì kẹo xin gum hả ồ oh, mình hiểu rồi hiểu rồi sim sam khỏi khỏi cần nhảy qua nữa rồi trời mới nói xong mới sim xong sim sim nó té xuống lava á bạn ơi rồi xong sim chết queo luôn rồi à chết rồi ok nghĩ là chúng okay. ta cần thêm kẹo cao su không sao đâu coi em nè em hiểu em hiểu rồi bây giờ để em dùng móc leo bay qua ui chà wow. rồi hai hai hai hai người qua đây qua đây qua đây nè tôi sẽ chia cho hai người mỗi người một ít kẹo xin gum nè mọi người chỉ cần eo ăn ăn kẹo xin gum là mọi người có thể mọi người có thể bay qua bên kia được hiểu không ok ăn vô đi mui này bay qua hả mui có thấy bọn mình đang ngu chẳng đều không sao bọn mình không đứng lên bên đấy xong đợi nó móc qua nó cho mình ăn kẹo ta thôi hai nếu như hai người nếu như hai người qua qua được thì qua luôn đi còn phải chờ ai làm gì nó trời ok rồi bây giờ mình sẽ dùng móc leo mình bay qua kia Ủa? Đó, rồi Mọi người đã qua đây an toàn chưa Ủa còn Simmy sao còn bay lên đó vậy <laughs> Gì vậy Rồi, ok rồi Rồi, ải tiếp theo nào Bây giờ, à khoan, hình như cần gạt mình lấy rồi À đây đây, ok, mở ra Chui vô, tiếp theo là gì đây vào đi mọi người, vào đi, vào đi Ủa, tiếp theo là gì ta dạ. Ui, ok, chơi sao Cái này là gì vậy Ok, khoan Trước trước sau gì nó cũng sẽ có gợi ý hết Mọi người yên tâm để em xem thử Ở chỗ này có gì đây Ô, oh, có cung tên nè, với lại mũi tên nè Ồ, oh, ok ok À, em nghĩ rằng là chúng ta sẽ sử dụng cung tên để chúng ta bắn bắn mấy cái nút này sao vậy? Đây, để em thử nha một hai ba tới Ui, Adu Ui. Adu Nó, nó rơi ra viên kim cương nè Ồ, oh, em hiểu rồi Dạ, yeah, chúng ta sẽ sử dụng cái này Chúng ta bắn vô mấy cái này nè Nếu mà bắn trúng thì chúng ta sẽ được một viên kim cương Và sau đó chúng ta sẽ gọi là gộp lại thành Gọi là ba khối kim cương để chúng ta chế tạo cần gạt á Em hiểu rồi, hiểu rồi Ok Bắn, bắn, bắn, bắn liền, bắn liền Yên tâm đi trời, cái gì chứ bắn súng là người của em mà Bắn súng, bắn bắn cung là người của em Em là tay thiện xạ mà, coi em nè Hey, đó, một viên Hơ, u hai viên Hơ, u ba viên Bốn viên Đó, ghê không, lẫm đi mọi người, lẫm đi năm viên, sáu viên bảy viên nè đó rơi chưa lẩm lẩm lẩm lẩm đi dịch ok rồi bên đây nữa ấy bắn nè đó rơi nè lẩm lẩm ok mọi người mọi người đứng bên dưới lẩm lẩm lẩm phụ dịch đi để em bắn cho ơi bắn nè rồi. à, bắn phát nào chúng phát đấy luôn á Trời em mà phong cận tivi mà nghĩ sao vậy Em bắn cung ghê lắm luôn á Bắn nè à. Nè coi em bắn liên tục cho mọi người xem nè Thôi một viên Ui. hai viên như kiểu ba viên bốn viên năm viên 6 viên nè Đó 7 viên nè gơi chưa gơi chưa Rồi lụm lụm lụm Còn bên này nữa còn bên này nữa Hả bên đây còn hả Ok ok Rồi em bắn bên đây luôn con. Rồi, mà Thảo ơi, thấy có một cái điều lạ nha Thế mấy Yandere gì mà từ nãy giờ nó toàn cho mình mấy cái bẫy mà như kiểu quay số đỏ đen nó mê cờ bạc cái gì Trời ơi, đúng rồi Em thấy mấy cái bẫy nó dễ ẹt à anh Rồi simi Yandere cứ tưởng là vào đây sẽ bị gọi là chém giết cái kiểu ghê lắm chứ Ai dễ đâu tàn mấy à, cái bẫy Bắn thêm, bắn thêm Phong ơi, thiếu, thiếu, thiếu, bắn thêm, bắn thêm Thiếu hả? Đâu, em còn dư mà, còn ba cục nè ủa khoan rõ ràng là em bắn hết rồi mà từ cái máy bên đây với máy bên đây em bắn hết rồi chắc là ai ai ai lụm mà quên á tôi tôi tôi tôi ở đâu đâu nè trời tôi quên trời ơi simmy này simmy nước vậy simmy ok mấy đứa con gái này nó cố gắng nó lét nhét vô túi nó về nó làm trang sức các bạn À Vậy thôi em hiểu rồi Bọn mình Thành đào đúng, đúng rồi bọn mình lụm lụm được kim cương á Xong cái tụi con gái gọi là thấy kim cương đẹp quá Tính ăn cắp đem về á Trời mấy đứa này không muốn giật ngục hay gì trời Ờ ok Ok để em chế thành khối kim cương nè Sau đó là chế thành mà thành cần gạt nè Đó Trời lần sau là không có giấu kim cương nữa nha mấy đứa con gái nha Trời ơi kỳ cục ghê á Rồi mở cửa nè Tiếp theo là gì đây Ui Ui Trời ơi thôi dạ hồi nãy thôi sao thôi thôi thôi thôi hồi... trời trời tính ra hồi hồi nãy là mấy mấy con mắt siêu to khổng lồ biết bay còn bây giờ là tới lượt mấy con quái vật có con mắt to là to luôn anh trời cái đầu cái con mắt nó còn to hơn cái đầu của em nữa ghê quá mấy con này mà nó quýnh mình cái chắc mình chết queo luôn á đây cái gì anh cái gì anh thôi mày mạnh mày lên mạnh mày lên đi giết con nó đi anh tin vào em anh đóng cổng cho em rồi anh hỗ trợ cho em từ phía sau cái gì tào lao tào lao anh nghĩ sao vậy anh anh anh nghĩ sao vậy trong đó nó tận năm con lận anh nhốt em trong đó nó giết em chết á tạo lao chứ anh bị gì vậy trời ơi Mọi người ơi, bây giờ em nói mọi người nghe nè, em có cái cách này hay hơn nè. Bây giờ chúng ta là chúng ta có tận 5 người đúng không? Em nè, Dịch nè, Sammy, Simmy với lại Camui là chúng ta đến tận 5 người luôn mà. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại, 5 người quýnh một người đi. Đó, có có có, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì 5 người quýnh một người. Trời, có nghĩa là năm đứa mình là quýnh quýnh một một một con hay không? Tập trung quýnh một ừ. con, hiểu không? Đó. À. Nè, quýnh mấy con quái vật chứ quýnh ai? Mọi người tào lao. Ok, qua đây qua đây. Rồi bây giờ chúng ta tiêu diệt con ở đây trước đi Mọi người cẩn thận nha <laughs> à, Còn quái vật này Đếm 1, 2, 3 nhào vô nha à, 1 Ôi. 2 3 Tiến lên Mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày à, Trời ơi nó giết em mọi người ơi Ôi, Con quỷ này mày dám giết tao mày... Giết nó ừ, ừ. ờ, Ôi nó chết rồi nè Ok được một viên kim cương rồi Wow bên này rồi bên này bên này bên này còn một con nè. Bên này bên này bên này. Uhm, chuẩn bị nha. 3 3 2 2 1 giết nó. Để em, dạ. em dùng cung may mắn đó dạ. Mày mày, lấy cung bắn mày nè Chết mày đi Dạ yeah. Ê, rồi rồi rồi xong cả mui chết queo luôn <laughs> ok ok lượm được thêm viên kim cương nè là hai viên wow ok ok nhiều rồi đó nha rồi bây giờ tới lượt con ở giữa nè bây giờ bọn mình bao dây nó mọi người bao dây nó bao bao bao bao, dây bao dây à tao nói mày biết trước nha bọn tao yếu nhưng mà anh em tao đông lắm đó nha ok một hai rồi ba mày mày hay mày mày mày mày mày nó quýnh em mọi người mày mày mày mày ui trời ơi đau quá đau quá mình gần hết máu rồi mình sẽ dùng cung mình bắn nó các bạn ơi mày hả mày mày nè mọi người coi chừng nha coi chừng em em bắn trúng á ừ. rồi chết quá rồi ấy à rồi xong nó giết em luôn rồi à, bên đây đây này con bên đây quýnh em nè mày mất dạy chứ ok rồi tiêu diệt con bên đây mọi người ơi mày mày hả mày mày mày nè ok anh em cố lên tiêu diệt nó nào chết mày nè con ok rồi con tiếp theo nè rồi rồi con cuối cùng mọi người ơi You ừ, bây giờ con 3, cuối cùng nè ba hai một tiến lên mày hả mày mày mày chết mày chứ tao mày mày mày hứa hứa dạ chà ừ, lý tiểu long đây dạ, ok ok rồi dưới được nó luôn rồi ok ok được bao nhiêu viên kim cương ta em ở đây em được 4 viên rồi nè ha bốn viên sammy được thêm viên nữa là 5 viên ok 5 viên đủ rồi nè rồi bấm vào đây sau đó chế tạo thành gọi là cần gạt nha ok có cần gạt rồi ok ui có ai bên đây nè có ai bên đây nè anh thấy rồi nè ok để em mở cửa ra em xem thử coi Oh my god Oh my god bạn tôi Thoát đây từ từ cái từ Quay con bé kìa Ui Simmy Yanare nè Trời ơi mấy bạn ơi Chúng ta đã gặp được Simmy Yanare nè Trời ơi Trời ơi Simmy Yanare siêu to khổng lồ Em ở nhà em tập tạ nhiều lắm hay sao mà người em đô con vậy em Ui Mọi người ơi Nó đang chỉ nó quýnh em á mọi người Quýnh quýnh nó quýnh nó quýnh nó Simmy Yanare nè mày, mày mày ờ, nói anh, anh anh anh anh nhìn thấy sau lưng nó có cái, cái, cái kiếm đẹp lắm phong ơi phong phong thử ngó thử coi đâu đâu đâu từ từ từ đem xem coi của anh em mình luôn cái kiếm hả đâu đâu đâu tôi tôi tôi tôi dụ tôi tôi dụ cho tôi dụ cho ui mấy bạn ơi bạn coi nè simi janare có nguyên cái kiếm to đùng luôn bạn ơi trời ủa mà sao em để ý nha dịch cái con này nó nó có kiếm mà nó không dùng kiếm nó quấn anh em mình nó quấn mà nó quấn bằng tay không vậy nó coi thường á nó coi thường nó kiểu à, chấp bằng tay luôn. coi thường hả quấn bằng tay rồi hết vậy anh em mà ta sẽ giết chết mày luôn mày không biết hero team là gì hả hero team có nghĩa là siêu anh hùng đó mày yeah. Dạ ừ, ừ. Dạ. mày hả mày ôi ôi chết rồi ôi chết queo luôn rồi Ôi trời ơi, coi bộ là con Simizanare này khỏe ghê luôn á, quýnh mãi nó mới chết các bạn ơi <laughs> Ok anh em ơi, thì hôm nay Hero Team bọn mình đã tiêu diệt được Simizanare rồi nè Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm cái à, cái gì ta, cái công việc cuối cuối cùng đó chính là đập đập tường và chui ra thôi mọi người ơi Ok, đập tường để chui ra vượt ngục hay nào anh em Cố lên Một cục, hai cục, rồi chui ra Chú đại nhân lên, Hay Oh my god Khỏe ghê luôn á Trời cuối cùng cũng vượt ngục được rồi Bây giờ thì hero team bọn mình đã gọi là tiêu diệt được Simi Janare Và sau đó gọi là vượt ra khỏi được cái ngục tù của Simi Janare rồi Và mấy bạn thấy là trong cái gọi là cái ngục tù này con quái vật nào là con quái vật đáng sợ nhất Thì mấy bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha Đó ờ, thì hero team bọn mình đã tiêu diệt được nó rồi nè Khỏe ghê luôn á Bây giờ bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ quay trở về làng hero team thôi Ok À mà quên nữa vẫn là câu nói rất là